Video này dành cho các bạn mới làm chủ cửa hàng, các bạn đang làm quản lý nhà hàng, các bạn mới làm quản lý nhà hàng và các bạn đang là nhân viên mà muốn mong muốn thăng tiến lên đến vị trí quản lý. Đây là danh sách 10 bạn mới nhất đã đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Và mong rằng các bạn cũng như các bạn mới đang xem các video trên kênh của mình sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha các bạn. Trong cái video này thì ở cái phần cài đặt ấy, mình đặt thông số nó hơi bị sai một chút cho nên là cái khi mà các bạn xem thì cái video nó sẽ hơi kiểu bị blinking kiểu nó bị flicker nó nhanh nháy ấy thì các bạn thông cảm giúp mình nhé. Xin chào, xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại video chia sẻ ngày hôm nay của mình. Trong các video trước thì mình đã nói về về các cái thứ mà các bạn cần phải chuẩn bị, các cái thứ các bạn chuẩn bị kể cả về uh, tinh thần, kể cả về uh, thủ tục giấy tờ trước khi mà các bạn bắt đầu kinh doanh một cái mô hình quán cà phê hoặc là kinh doanh một cái mô hình à, nói chung là trong cái ngành F&B food and beverage tương tự thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến một thứ mà các bạn cũng rất quan tâm đó chính là gì đó chính là khi mà các bạn mở quán ra thì các bạn sẽ quan tâm là làm thế nào để cho mình quản lý nhân viên được hiệu quả và làm thế nào để mình quản lý được đầu vào đầu ra hiệu quả để mình tránh bị thất thoát nhất có thể và không nói nhiều nữa bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào video ngay nói ra thì có vẻ là nhiều nhưng mà mình đã ờ, thách nốt mình đã ghi chú lại một cái vài ý để mình có thể ờ, chia sẻ được với đến các bạn cụ thể hơn thì như chúng ta đã biết cái, cái việc quản lý nó ờ, chia làm hai cái phạm trù là quản lý cứng và quản lý mềm như vậy thế nào thì gọi là quản lý cứng như thế nào thì gọi là quản lý mềm quản lý cứng tức là các bạn quản lý bằng kỷ luật quản lý mềm tức là các bạn quản lý bằng tình cảm câu hỏi các bạn sẽ đặt ra ngay bây giờ là nếu như mà tôi theo cái phương án quản lý cứng hơn hay là phương án quản lý mềm luôn thì mình xin trả lời luôn đối với các bạn rằng là cái việc quản lý nó phải là một sự kết hợp mềm mại và nhuần nhuyễn giữa quản lý cứng và quản lý mềm và tùy theo cái mô hình các bạn đang làm thì chúng ta sẽ quản lý theo như nào là hiệu quả ví dụ như các bạn đang làm cho các quán rất là đông khách các quán chuỗi thì quản lý cứng lại hiệu quả hơn quản lý mềm nhưng mà nếu như các bạn đang làm cho các cái quán nhỏ thì quản lý mềm lại hiệu quả hơn quản lý cứng nhưng mà chúng ta không thể thiếu một trong hai cái được chúng ta vừa phải cứng vừa phải mềm và bây giờ tôi sẽ đi sâu vào thế nào là quản lý cứng và thế nào là quản lý mềm quản lý cứng là quản lý bằng kỷ luật tức là sao tức là khi mà các bạn mở một cái cơ sở kinh doanh một nhà hàng thì các bạn phải đưa ra một cái ờ, bộ gọi là bộ quy tắc các bạn phải có một bộ quy tắc một cái bộ quy trình và các bạn phải có nội quy rõ ràng. Quản lý bằng kỷ luật là quản lý bám sát theo quy trình quy tắc và bám sát theo nội quy để quản lý nhân viên và quản lý cách hoạt động của nhà hàng. Tất cả các công ty lớn, những cái nhà hàng lớn, những cái nhà hàng chuỗi đều áp dụng cái phương án là quản lý bằng kỷ luật. Làm như vậy thì khách hàng khi đến cái cơ sở kinh doanh của bạn, đi khi đến nhà hàng của bạn, người ta sẽ cảm nhận được một cái sự chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các nhân viên người ta đều hoạt động theo quy trình người ta có đồng phục người ta đều chào mời theo một cái quy trình đã được đưa ra đã được định sẵn người ta sẽ cảm nhận được cái sự chuyên nghiệp ở trong cái cửa hàng của bạn và người ta sẽ cảm thấy thoải mái người ta sẽ cảm thấy thoải mái tự tin hơn và người ta không lo là bị đối xử lúc nắng lúc mưa cái đó rất là quan trọng đối với những nhà hàng lớn như vậy thì cái việc mà quản lý bằng kỷ luật là tuyệt đối hợp lý vì xét cho cùng thì khách hàng vẫn là trên hết và cái sự thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng là trên hết bởi vì khi người ta hài lòng người ta thỏa mãn thì người ta sẽ quay trở lại và tiếp tục sử dụng dịch vụ của mình và dựa bằng cách quản lý bằng kỷ luật thì người chủ nhà hàng và người quản lý có thể làm được những việc sau tôi đã liệt kê ra đây và tôi đọc cho các bạn nghe thứ nhất là xử phạt đối với những nhân viên có hình thức sai phạm bằng hình thức phù hợp đã được nêu trong quy trình đó thứ hai là từ những cái sai phạm đó thì chúng ta có thể uh, rút ra những cái lỗi nghiêm trọng và sửa sai và tiếp tục đưa vào quy trình để xử lý thứ ba là dựa vào quản lý bằng kỷ luật chúng ta có thể đưa ra những cái hình thức khuyến khích những cái uh, hình thức uh, hỗ trợ để cho nhân viên làm được đúng bổn phận đúng trách nhiệm và khi quản lý bằng kỷ luật thì những cái nhân viên tốt được khen thưởng đấy sẽ là những cái động lực cho những cái nhân viên khác làm theo bởi vì là những cái sự đóng góp những cái sự nỗ lực của người ta là đã được ghi nhận và đã được rõ ràng trong quy trình quy chế và việc khen thưởng đấy nó là hoàn toàn xứng đáng và được ghi nhận và đến thứ hai quản lý bằng tình cảm đó đó chính là quản lý mềm quản lý mềm là quản lý bằng tình cảm bởi vì các bạn nhé nhìn thấy là nghe cái việc bằng tình cảm thôi nó khác với việc là dùng kỷ luật rồi khi mà ở những cái ờ, nơi làm việc mà người ta dùng kỷ luật thì có những nơi người ta lại rất là hà khắc và bản thân cái người nhân viên mà làm việc trong một cái môi trường hà khắc như vậy thì người ta sẽ cảm thấy à, bị áp lực và có một số nữa sẽ cảm thấy bị à, ức chế tức là người ta bắt buộc phải tuân theo nhưng mà người ta không có cái sự nể phục đối với cả cái người chủ nhà hàng đối với người quản lý nhà hàng bởi vậy quản lý mềm là khác hẳn với cả quản lý cứng quản lý mềm là người chủ và người quản lý phải nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của nhân viên phải hiểu hoàn cảnh của từng người nhân viên để làm sao mà mình đưa ra những cái phương án phù hợp đối với từng người nhân viên và hướng dẫn hướng dẫn những cái người nhân viên đấy hiểu được cái cái cái cái tầm nhìn đấy ờ, hướng dẫn cái người nhân viên ấy hiểu được cái cái cái tầm nhìn cái ờ, cái cái cái, cái cách phục vụ cái, cái hướng phục vụ của mình đối với khách hàng và cái hướng làm sao để mà lôi được khách hàng đến với cả cái cơ sở kinh doanh của mình đây là một cái kỹ năng tối cần thiết đối với một người quản lý giỏi các bạn biết vì sao bởi vì chúng ta cần nhân viên để nề trọng mình và phải nghiêm túc trong công việc khi mà nhân viên người ta vi phạm ấy, thì cái người quản lý mềm người ta sẽ phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân cái nguồn gốc của cái việc vi phạm đấy của nhân viên thế nào khi đã vi phạm thì cái lý do của cái người nhân viên vi phạm đấy là gì nó có hợp lý hay không người nhân viên đấy cái thái độ có cầu thị hay không có nghiêm túc sửa sai hay không và cái biện pháp phòng tránh cái việc vi phạm đấy đối với của người ta là như thế nào và bản thân cái người nhân viên đấy người ta có cố ý gây ra cái vi phạm đấy hay không hay đó chỉ là một cái sự vô tình đó cái thứ hai nữa là cái người quản lý mềm là cái người biết khuyến khích để cho nhân viên phát huy được cái khả năng của mình khi người quản lý khuyến khích được nhân viên làm được đúng khả năng của mình thì cái người nhân viên người ta sẽ sẽ cảm thấy công việc được tốt người ta sẽ làm một phần của cái cơ sở kinh doanh của bạn để giúp cái cơ sở kinh doanh của bạn thành công mà cái con người nói chung là ai cũng đều ưa thích cái sự thành công cả khi mà người ta cảm thấy mình là một cái phần quan trọng ở trong cái sự phát triển thành công đấy của cái sở kinh doanh thì người ta sẽ sẽ rất là happy và người ta sẽ muốn gắn bó lâu dài đối với cơ sở của mình và đối với cái những nhân viên như vậy thì những người quản lý mềm là những người không được tiếc lời khen vì lời khen mà ai cũng thích khen lời khen là một cái thứ khuyến khích nhẹ nhàng nhất và không tốn hề tốn kém gì cả đối với các bạn là người chủ nhà hàng các bạn là quản lý những cái lời khen của các bạn có tác dụng motivate rất là lớn đối với nhân viên những cái người nhân viên được khen ấy người ta sẽ cảm thấy là rất là motivate và cái ngày làm việc đấy của người ta sẽ là một ngày làm việc rất là động lực và rất là hiệu quả nếu như các bạn đang xem video đến giờ phút này xin các bạn hãy like hãy subscribe và bật thông báo kênh của mình để khi mình xuất bản một cái video tiếp theo các bạn sẽ có thể nhận được thông báo ngay xin cảm ơn các bạn tất cả các bạn